quê mình giữa niềm thương nước non tình con đó để thành trong nỗi nhớ một thời giữa phong ba hà tình ai từng qua mong manh con đường dòng nặng lắng lại hôn